không đâu có ở nhà đó nó tại vợ nó nói tính tiền tăng nó nói khuyên em rồi mẹ đó không tính tiền thì ông cũng tới mét qua không đeo khẩu trang thôi trời ơi hết dịch rồi đeo chạy thôi thả rồi nhưng mà rõ ràng là Việt Nam mình phải đáng khen trong cái cái đúng rồi, rồi. quá hay luôn rồi nói gì nữa rất là hay bắt tay lại bắt tay lại bắt tay lại bắt tay lại đi anh lũ anh nói năm nay anh đi sinh nhật đây đây rồi xong rồi rồi quay quay quay quay quay là anh Lũ nói năm nay sinh nhật anh Lũ sẽ có mặt rồi đã bắt tay anh Hùng anh Toàn ờ, tài xong đi xuống anh tấn lộ phát biểu để để tôi nhắc cho rồi người ta phát biểu ăn tới tới năm chín là phải đầy đủ bốn người rồi anh tấn lộ anh là anh tướng anh của em dạ tới tháng 9 này sinh nhật đội bóng dạ nếu mà có đầy đủ anh à, anh hùng với lại anh tài dạ anh tài trả 50 phần trăm ok quá hay các bạn, sao tay còn nếu còn nếu không có thì anh lấy tiền đó lên cũng điêu yeah yeah luôn quay quay quay hết chứ quay hết nè quay anh anh tài lớn tôi đâu tại tại em khoái cái chỗ mình năm chục phần trăm là em khoái rồi coi coi coi coi tiêu chặt năm dạ rồi sao tài bạn tài không không gọi là không không không ba tiền này không bán bán bán để để nó ăn tiền tiền này không phải là tiền ăn đâu tiền này là tiền ăn ăn mừng anh em mình tới ngày đó chung học đó tất cả nha phải cộng nha một khi muốn làm gì phải có khả năng mới làm đúng đó, đúng rồi mấy anh mấy anh nói mà không làm thì năm trăm rồi nha nè không cái gì vui nói hết nè bữa nay tinh thần quá tính đủ là quá ok anh em rồi hoạt động là phải dựa trên tinh thần và một chắc chắn phải có tài chính đúng không mà tài chính mà người ta đưa cho mình thì mình giữ trong mới không được không không không làm người mà thế trả lời trả lời anh anh không anh không anh tính không nhận lời cương vị của anh là anh nguyệt và để tôi làm việc đây Cô dự là mình sao sống tới tháng chín đi Đây Ờ Nè Sao tới tháng chín Nè hôm nay Hôm nay một ngày rất vui ờ. Vượt qua đại dịch Đúng rồi Thả cách ly ờ. Và với cái tinh thần đó anh Tuấn đặt cọc 500 euro ờ. À chị của anh Hùng nói á để qua bên nha dạ, để cho tại sao đây là anh em tất cả gì hết người ra có lòng tự nguyện à, đúng không có lòng tự nguyện đây là, dạ, dạ, là không ai có quyền tại vì ông này giao cho tôi giữ tiền chứ bộ giao cho ông thì em nói là à, lòng tự nguyện đâu đủ đúng ờ, rồi nếu mà anh em nói được cái là tránh giúp trong cái bên thì ờ. không có tài đâu khoan khoan khoan nè khoan nè bóp bóp nè khỏe mạnh hơn đó ba trăm euro đúng không dạ dạ dạ dạ, dạ. dạ dạ hai cái nữa thấy em không cái đó là người ta đặt cọc đặt cọc mày mày là không có biết gì bốn trăm à vậy là đưa thêm bốn trăm còn tại tao có ra đưa ra đưa cho con đủ của em ờ, ờ được rồi bốn trăm rồi đưa nhiều quá năm trăm rồi thôi thôi này anh lũ không không anh đâu bữa nay tấm lòng của anh lũ quá nhiệt tình tôi hạnh phúc là khi nào lũ tháng chín luôn tháng chín tôi gặp anh thục với anh tại tại dụng là toàn rồi tôi đi tôi phát biểu nha